người hoàn toàn đã trao quá bà tức giận đập ổ quá rồi vứt nó vào thùng rác sau khi vào phòng chủ nhân lại tìm đến chia ông bà đã tức giận nói rằng ổ quá vứt bây giờ giờ sẽ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa là mình làm video này là dành cho những ai thích mấy dòng hoa arum dòng hoa mà truyền thuyết của có một truyền thuyết về cái loài hoa là arum hay là còn gọi là tay đây là cách của mình để mình tăng số lượng cây trồng của cây này lên thì sau 6 tháng mình trồng mình sẽ có được quả như thế này Ồ, rễ nhiều ghê một củ bự này mình cầm về thì chỉ có một củ như thế này thôi một củ như thế này thì sau 6 tháng thì mình bắt đầu mình tách ra thì mình trồng mình mỗi chậu mình bỏ một ít thì sẽ được như thế nó 6 tháng này cũng nó rất là to ấy mình chỉ cần mình bẻ ra cái củ to mình bẻ ra mỗi củ là nhỏ nhỏ thế này mình trồng xong 6 tháng mình sẽ được như này thì mình sẽ là một dòng quan đẹp các cũng được cuối cùng tìm được

Cần chuyện thật số Đừng làm sao Cần được lần mặt cho một bà soi có ra Bà soi đất bà xe Và vết cần làm sắc áo choàng Sau vết cần bị vướng vào cửa xe Để lộ ra một phần chất trắng nõn nà Về lần mặt gần như mất kiểm soát tay lái Khi nhìn thấy cảnh đó Sau khi chấn tĩnh lại Cần nắm lướt để tay mình lên đẩy bà soi Bà soi phản ứng lại Chị là Chẳng mới đạt 129 trong kinh thánh chứ Nghe vậy Vạn nàng ngọc bèn rút tay lại Một lát sau Vạn nàng ngọc lại để tay lên đùi bà Sơn một lần nữa Bà Sơn một lần nữa nhắc nhở Chào bà Xin chào mấy bạn Một trong hai cháu trong căng thắng Vạn nàng ngọc phòng trào Xin lỗi sư Thần sắc thật là yếu đuối Về đến cầu viện Bà Sơn xuống xe Khi đẩy đến nhà thờ Vạn nàng ngọc vội vã lập kinh thắng Tổng cầu một trăm hai cháu Nói con nhận sinh hay sao Đại tá tìm kiếm, Tiến xa hơn còn sẽ thấy vinh quang Nếu người bạn cười giỏi Và thông thạo công việc mình làm Bạn có thể đánh mất một cả việc tốt Câu chuyện thứ bảy Diều hâu và tàu Một con diều hâu đựng trên một cành cây Và chẳng thể làm gì lúc nào Còn thỏ thì thế bình hỏi Mình có thể ngồi một chỗ Và không làm gì với bạn được không hả Diều hâu trả lời Được chứ Sẵn không? Thế là còn thảo ngồi bên dưới cái cây còn dừng như vậy và ngủ ngủ. Bỗng từ đây nhảy ra, một cốc cá về tới, mình chẳng mọi mấy con thỏ và ăn thịt đó. Ngỗng, để ngồi chơi biển lệ, bà phải ngồi ở một vị trí rất rất cao. Câu chuyện thứ tám, gà tây và bò. Một con gà tây tán lỗi với con bò

Cả tôi đã chậm chạy người trên lòng tôi không nhất Nhưng chưa tận người được niềm vui chiến thắng cao lao Cả tôi đã bị bắn chết bởi người nông dân Khi ông phát hiện ra nó lát ló ở ngọn cây Nữa, một sự ngủ nhớ, vì nghĩa Các việc đưa bạn lên đỉnh cao Người đó sẽ cùng giữ bạn ở vị trí đáng nơi đây Câu chuyện thứ 9 Chú chim và đóng phần bò Chú chim đang lên đường đường nam chính sách Trời có lạnh Thiếu nữ chú lại cắn phải rơi xuống khu đất để một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thét, một con đò đi ngang qua cả vô tình thở cân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đám phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thì là ấm áp quá đi. Chú chim ngồi đó, sự ấm đầy hạnh phúc trong đám phân bò và chú bắt đầu cất tiếng ca về viên mình có mấy cây bây giờ rất, là nhiều. Mình chạy theo tiếng hát, mình chạy theo tiếng hát, người ta hiện ra chặt trồng thành trồng đám phân đồ mà cả chặt trồng sản phẩm đám phân và ăn thật ngon không có lá mà cổ to phải phải tất cả những ai nắm phân của bạn đều là cả đời của bạn phải phải tất cả những ai kéo bạn sang khỏi đám phân đều là bạn của bạn và khi bạn đã bị sâu trong đám phân đừng là bất ngờ nào là khép miệng mình lại cái rễ nào mới có ra em có đường ra một mình nọ kể nó cái bọn nó dễ nó vào luôn em có đâu giờ giám đốc vẫn làm việc cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói anh chưa xả lâu giờ, một thẩm phán người dừng một lúc miệng cười nói em chỉ nói đùa với anh cơ mà giám đốc mỉm cười một lúc uống ngụm trà rồi nói anh cũng thế mẫn sống thời gian này dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang có bình tĩnh rồi đều sẽ có đó mình những cây này nó không có lớn mà Tại vì nó không có lá mà nó vẫn lớn được rất tăng số lượng ăn rất rất nhiều Sư nói, cháu không có gì cả, mà đứa con chuẩn bị còn đá bát. Cả đời không nói gì cả, chuyển đời. Một khi cạnh tranh, Ừ, có đây lúc trước mình cầm về chỉ được con này thôi này, mình chỉ định được mấy cái cục này như này thôi mình không nó được như thế này mà lúc trước mình chỉ được một củ cầm về một củ như này mình bẻ mấy củ này ra bẻ mấy củ này ra mình cầm ồ củ này được, bị nhiễm khuẩn này cái này mà ăn mà là chết luôn

và trà cảnh cục đá cái hàng nhỏ xe đáng nhìn thấy sắc quá con play đánh tay hơn còn cả mặt nạ gã xìm ngón tay từ nhẹ nhàng đến đá đá tối nay vô tình được luôn tôi vô tình đã không làm được luôn được cảm thấy về cuộc âm thực đừng đừng chạy về nhà đặt đặt nét sự ưu tư của mình trước chồng mà không lấy được nhà đó là dòng chữ thấy nét còn làm vết sự đó là còn là đó có chưa dạ. có dân người việt mà cần nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn nhiều các bạn nhớ theo dõi kênh để mình hôm sau mình sẽ hướng dẫn cách trồng cái này nhân giống cái này để trồng có sinh lượng nhiều được một rổ rồi được sự tình mẹ mình cần phải đuổi theo hạnh phúc chỉ cần con người con đời hướng về phía trước thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con nữa nhiều khi ta còn phải cố gắng đuổi theo cái gì đó con đường cơ đời mà mất hết thành công và hạnh phúc sẽ đuổi theo ta câu chuyện thứ mười lăm cô gái người cô gái người cùng có sự cả trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh tình người cô lại là mình tổng hợp gì em có lấy ép không để gái gật đầu đồng ý sau nhiều số đó để được chấn sắc mặt có thể nhìn thấy bình thường nếu phát hiện nhỏ nhà cơ cũng bị nhầm chị em chồng cần nên đều đã từ chối em không nói rằng chỉ nói được tên hãy chăm sóc đôi mắt của em cẩn thận nhé mẫn khi một số việc thực sự xảy ra được cái này cũng nhiều rồi chuyện thứ 16 Tình nói Hãy tin anh Chỉ cần sinh cho anh một đứa trẻ khó khăn Em nói Được em vất vả rồi Chỉ cần là lấy Còn sót vài chậu Chỉ nói Anh vẫn ở đây Chỉ cần sức khỏe ra đi anh nói Em đợi anh hết Em chưa bao giờ nói Anh yêu em Mà tình yêu chưa bao giờ rời xa Không Cả những người không sợ bị bạc Một đời sống nói giờ mình sẽ cầm lại với mình Thu hoạch hoa này Câu chuyện thứ 17 Cấm mẹ lên nói Con không nghe được mẹ già Bị cấm mẹ lên nói Để mẹ lại báo Được chiều tới Còn nói với mẹ sẽ đem mẹ lên nói dạo chơi Mẹ phấn khởi trở nên lên con Cả nàng, con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo thật cao, rồi bỏ mẹ ở đó. Mà khi phát hiện mẹ đang cầm thẩm sắc hạt đậu xuống đường, cô đã rất tức giận quát. Mẹ sát hạt đậu làm gì hả? Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu, khiến đứa con khóc lẫn nước mắt. Còn mắt của mẹ, mẹ sợ tiếng mỗi con đi về một mình sẽ bị lạc đường. Những tình yêu thương của cha mẹ sẽ được theo tay của một người sự trơ hoặc lẽ ra sự trơ hoặc có sườn xa câu chuyện thứ 18 hãy cần trình được coi hãy cần được coi chấm và nói ta hợp cách về đời tử cả hai sức đều hạnh phúc cặp ngược câu hình thì tóc nước lại còn chấm có thể rơi đi để chắc còn nói thành vịnh còn nói cãi lại để nói con chấm hiểu chắc, mà hôm sau ngồi xuống thì tóc thấm nước còn mở to ra hiệp điều chỉnh hiểm tiền tê bốn là xuất ra thì làm viên hiệp các người đều thần hiểm đạt thần minh nguyên câu chuyện thứ 19 người khỉ hiệp em viên được sẽ chiến chuyện triều đình mình mình cần khỉ bên về cần khỉ làm trò sắc hay mình được nuôi sừng cưới ngày đời cũng mang theo cho một quần áo do cả kiếm cho giữ Nhật Nguyên, người sử dụng thực lực nữ, và tập cùng đầy đến cậy lên đầy nguyên, Thành vấn đề ba là kiếm đến đàn ông nghiệp chính, đức về bằng hề. Bốn, trả quyền cho những kẻ không có năng lực, thành viên phải cảnh sát. Câu chuyện thứ hai mươi Đạt và cháu Đạt thấy cháu lẫn quốc xương quá ngon, để đánh người lao xuống lệch về đầu chó. Bị bắt người, chó bỏ chạy, để lại quốc xương. Bọn ngọn lấy quốc xương, nằm lạc đá cùng thay lời. Chó, sợ phải buồn ngủ, các kẻ tấn công chỉ quân đoạn ngành còn lại các bài toán là trước tiên nữa đừng chiếm thị trường mới lại nhất là cùng sự nhỏ này cũng bỏ vào luôn cho nó lớn câu chuyện thứ hai mươi tìm thủ lĩnh bài toán thứ sáu là sới lớn và cá theo như bất nhất đàn dương rồi đầu đàn bèn nói với cả đời ta là người một trong ba ngã sới tớ hay cáo là thủ lĩnh của chúng ta cả đàn sư bất bình nhưng mà hình thành nơi tên mình rất bình hay là chúng ta sang trong giảng lao của lý đạo cuối cùng cáo dùng lỗi hạn chót được cả sáng và đế nhưng rồi một nằm nó không còn ít nhất được đàn dư nữa ngẫm hãy thận trọng khi nghe tên bản sắc được làm xếp câu chuyện thứ hai hai vậy tôi có thai một ông nữ tám mươi đến gặp bác sĩ riêng của mình và ba cái ông bác sĩ rằng mình có vợ từ ba mươi Ừ, Nhà về ừ, mặt so sánh rộng lớn Ở bác sĩ kể cho lắng nghe một câu chuyện Có một tiếng này có một cái cụ này và cụ này Ngày xưa có một lão thợ săn vào rừng săn gấu Thầy và mang theo khẩu súng săn Đã lần lần theo một cái ô Gặp con lứa Lão dâng ô lên và bắn Con lứa làm giật chết Không thể nào Lão tấm người hít lên Chắc chắn đã có kẻ khác bắn hạ con gấu đó Thằng bác sĩ vỗ vai hắn và bảo Tao nảy ra vấn đề rồi đấy Câu chuyện thứ hai ba Mark Twain và người phụ nữ tiền nạn Trong một bữa tiệc Mark Twain người thế dụ một người phụ nữ Thở vinh sự và nói với người này Cô thật là sức đẹp Người phụ nữ đó đã không được cảm kích mà còn tăng ngạo nói Xác quyết là tôi không có cách nào để nói về thằng tình tự như thế với ông một truyền rất bình thường nói không sao cả tôi có thể sống với ta vậy nói là lời nói dối là được dễ người phụ nữ nghe xong sớm một quá thật quá gần mặt xuống mà không nói được lời nào vẫn tảng đá mà bạn ném ra người bị nói làm cho đất té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn bạn nói lời cao ngược sự tình cũng sẽ tự mình rất lớn nhục nhã và thơm câu chuyện thứ hai tư

trực tả là phát hiện ra rằng để không thể nảy ra thời đồng nghĩa một các thành tâm vẫn cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra hạt này để đẩy dễ nguy cơ cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định từ đó để biết cân nhắc được an nguy câu chuyện thứ hai năm ông thổ cây cá ở tây bắc ngày đầu tiên chú thổ con đi câu cá không thu hoạch được gì cả ngày thứ hai Cà cà, cà cà, cà thành đầy. Ngày thứ ba, nó về đến nơi, con cá lớn từ chân huyền nhảy lên, lớn tiếng Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi. Ngẫm, những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho. Chỉ nó cùng nhất định là những gì mà đối phương muốn. Thế nên, việc bạn ấy trong con mắt người ta, cảm bản vốn không có giá trị gì cả khiến nên cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa. Câu chuyện thứ hai dưới, bệnh nhân ung thư phải dùng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi có một người bạn là bác sĩ. Một lần, anh phải làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Sau khi hiểu ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, tình đành phải đi lại rồi đi giải quyết tình huống cho bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ đồng Tây, người từng được thuật ngữ y khoa cái này nhà già thì vẫn tay rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi. Bác sĩ không còn cách nào khác để thì để ông xuất viện. Mặt đau xa tả cả, đại lực tổn nhân đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Mẫn, tâm thái về vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất. Câu chuyện thứ hai bảy, nhân duyên vợ chồng. Ngày đó, tôi đang ngồi đợi bạc trong một quán cà phê là một con lớn đắc đến và hưởng nhưng có phải là người mà giới thiệu giới thiệu đến để sống hay không cả mình đầu lên nhặt cô gái một cái đặt trượt văn luyện đây chính là những người mình thích nhạc mỹ thần lễ ngừng rồi lễ ngừng cho chót lên theo là vội vàng đáp đúng vậy mai mai người tất nhiên em lập lên sự thật lời và thái độ người vợ cười cười một cái nói em cũng không phải là đến sáng mắt chỉ là được cớ để bắt chuyện với anh thôi nữa thì cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó câu chuyện kênh hai tám hoa khô lớp sáng sớm các sinh về nữ công khai bỏ phiếu để chọn hoa khô của lớp này là người có dung mặt bình thường nhưng tôi đã đứng ra nói với mọi người rằng nếu như tôi được chọn và vài năm sau các chị em ở đây có thể tự hào về lấy phát triển của mình rằng Người ta nhìn lại em còn xin tất cả những theo trong lớp cơ đấy. Tuyệt vời, nhà của em đã được đào trộn về số phiếu gần như tuyệt đối. Ngẫm, thuyết phục người khác từ nhận bạn, không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc như người khác như thế nào, mà là cần được cho người ta biết được rằng người của bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn. Câu chuyện thứ hai chín, ở những tất cả dây dày chỉnh sửa lửa ở chạy trên nền cao tốc gần như không cẩn thận làm rơi một chiếc giường mới mua sửa ngoài cửa sổ mọi người xung quanh đều cần thấy tốt cho ông bất ngờ ông nhìn đến ngay chiếc giường thứ hai sau ngoài cửa sổ đó hành động này của tân như khiến mọi người sửng sốt thế là ông liền từ tốn giải thích trên giường này lực lượng bất thường như thế nào đối với tôi mà nói nó đã không cần có ích gì nữa nếu như ai đó có thể lực được đơn giản nếu không Trường học hành có thể mắc vẻ lớn thì sao? Lắm. Đối với lợi thánh khỏe với bạn xã nếu không thể vãn hồi. Chỉ bằng hãy bình đẳng từ sớm. Câu chuyện thứ ba mươi hai con mèo số phận khác nhau. Có hai con mèo, một con ở trong chuồng, một con nằm nằm giá. Hai con mèo đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đều đang được những mộ đối phương giờ chúng ta được thể lực từ phật với nhau năm người thân này cả hai đều vô cùng vui vẻ một vài ngày sau đó hai con hộp đều chết cả một con vừa đói mà chết một con u sầu mà chết nhấn từ những lúc mọi người nhấn mắt nhầm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình một giờ mình được mắt đến hạnh phúc của những con người khác thật ra những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng kể chuyện thứ ba nhất bạn làm gì? người làm TV, nếu người với đội tuyển thì lao động nhiệt tình, thì được gọi là đối tượng xã hội. Nếu người với đại gia lần nữa thì được gọi là chân dài. Nếu người với một ngôi sao sân cầu một bài bạc sẽ được cả nhà lên báo kể chuyện người nghiệp và chụp ảnh người xã hội thật sự công chúng, không ai có được bắt liền. Vẫn, bạn làm gì chỉ quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai là chuyện thứ ba hai phản tán bị trá phản tán cần cộng vẫn xác định trật điện gây hưởng hạng lớn vô số chị em chạy thuế ra đường và công việc một giờ các chị em vội vã kéo các thuế để cho những các phần nhạy cảm trên thân thể dù chỉ có những cô gái không lấy tay trên thân thể mà lấy tay trên mặt vẫn hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề câu chuyện thứ ba ba bắt điểm trên xe nhất lần nàng và Yến chạy về bên gần sát tới tớ Tớ đã cẩn thận để tiền trong áo lép Căn mà chỉ cho được tôi đứng cạnh tôi Để cho xe rớt lên đất Đã lép mất tiền của tôi Cảnh sát ngạc nhiên Tại sao nó có thể mất tiền được ở một vị trí nhạy cảm như thế Mà tôi không phát hiện ra Tớ nàng và Yến thất thức Ai ngờ được là nó chỉ muốn mua tiền Đúng Một nhà kinh doanh tài ba là niềm vui được cười của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng rất nhiều câu chuyện thứ ba tư nhà vệ sinh nhìn đường vệ sinh của công ty rất buồn phiền thì các người dân thường nơi đá chỉ đường nhà vệ sinh để giải quyết những vũng nước toàn thể dưới nền toilet công ty giá lên tường từ chân vệ sinh nam người tờ giấy phần kiểu thứ ba chứng tỏ bạn bị nóng kiểu sang người đôi chứng tỏ bạn bị ủ nước ngày từ ngày hôm sau toàn nước nam sẽ bóng còn phải ân là đáng nữa bốn hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể ấn tượng kể chuyện của bệnh nhân tác giả công trình hiểu mẹ mẹ ơi sở các mẹ có vào sự đọc hết mẹ trả lời tại vì con đó con thân yêu vì mỗi lần con hư là các mẹ lại thêm sự đọc con trai ơi ừ thì cần biết tại sao các bằng ngoại lại bật trắng cả đôi ra vẫn chỉ nhận xét về hiểu biết tại mình sự việc bản thân mình có mắc phải sai lầm như nọ không không mình đã làm xong rồi các bạn thấy đấy mình chỉ cần lời một số lượng nhỏ thôi rồi mình lại nhân đến một số lượng rất là nhiều lớn và tổng cộng bây giờ mình đã trồng được có một con nhỏ hơn là cao nhỏ và hai con 16, 16 triệu Tôi sẽ cho anh 100 nghìn Người ta người hỏi à Người ta gọi 10 lần thì sao Người đó